Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tuần mới và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Tập tuần này thì ờ, chúng ta sẽ có uh, sự góp mặt của một vị khách mời rất là đặc biệt. Uh, mình tin là anh em tham gia thị trường thì cũng đã uh, đâu đó nghe tới cái uh, tên của um, đơn vị này uh, thì uh, chắc là mình sẽ để cho vị khách mời hôm nay uh, nói đôi lời giới thiệu về mình cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, xin chào anh uh, Jones. À, xin chào mọi người. À, mình xin phép giới thiệu thì mình à, mình là Jones, à, hiện tại đang là co-founder và head of research của The Data Nerd. À, kênh của chúng mình thì à, tập trung là một hệ sinh thái media để à, chuyên về phân tích on-chain à, để mà có thể giúp cho mọi người đưa ra được các cái quyết định à, đầu tư cũng như quyết định trading à, một cách chính xác nhất. À, kênh của chúng mình thì được thành lập mới từ tháng 8 năm ngoái 8 2022 đến nay thì mình đã có được kênh Twitter cho uh, ờ, tìm nước ngoài và Facebook cho cộng đồng Việt Nam Ừ, ok uh, anh em tham gia thị trường ờ, crypto và đặc biệt là cái mạng DeFi ấy, thì ờ, chắc là đâu đó đã uh, thấy cái tên của The Data Nerd trên Twitter rồi và cá nhân mình thì khi mà đọc bio về trước cái tập podcast này thì mình có research một xíu về The Data Nerd thì mình đọc bio mình thấy là có một cái từ đó là uh, make on-chain data digestible à, thì cái từ digestible này nó là một cái từ mà nó rất ấn tượng với mình chắc là cái câu hỏi về cái từ digestible thế nào là digestible thì mình sẽ để dành để hỏi anh Jones um, ở phía phần sau của chương trình bởi vì mình tin là cái chặng đường những cái câu hỏi ở giai đoạn trước thì có thể chứ anh em phần nào đó hiểu cái từ digestible này nó theo một cái khía cạnh nó đa chiều hơn uh, chắc là câu hỏi đầu tiên cho anh Jones đi thì uh, nhiều người biết đến The Data Nerd là một cái trang phân tích dữ liệu những cái hoạt động on-chain vậy thì chắc là để cho anh Jones nói một xíu về cái khái niệm phân tích dữ liệu on-chain này tại vì nó cũng khá là mới mẻ và nó cũng khá là lạ với nhiều bạn đang nghe DeFi discussion đấy thì à, chắc là để anh Jones uh, giải thích một xíu ha ừ, ok ờ, mình cũng xin phép là nói rõ hơn một chút là về on-chain data thì nó rất là rộng nó chỉ uh, hiểu đơn giản là tất cả các dữ liệu mà được ghi lại bởi uh, chuỗi khối blockchain thôi Ờ, tuy nhiên là cái mà mục đích, cái mà gọi là differentiate chúng mình ấy là bởi vì chúng mình sử dụng dữ liệu on-chain để mà tập trung về việc phân tích ví và dòng tiền di chuyển giữa các cái ví cá mập và ví cá voi. Ờ, thì đấy là một cái mục đích dùng chủ yếu cho việc uh, trading và việc investing. Tất nhiên là on-chain data cũng để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nữa. Ừ, thường thì nhiều người tham gia thị trường một cái thị trường tài chính nào đó đấy thì sẽ có hai cái cách tiếp cận tức là nhiều người sẽ chọn cái cách tiếp cận là phân tích cơ bản tức là họ đọc về dự án họ đọc về những cái thông tin liên quan đến ờ, một cái công ty đội ngũ như thế nào đó thì đó là cái trường phái phân tích cơ bản còn một cái trường phái là phân tích uh, kỹ thuật thì nó thiên về khối lượng rồi phân tích chạc rồi uh, nói chung là trading thì với cái phân tích on-chain này thì anh Jones thấy nó có mang cái hơi hướng của trường phái nào và người ta sẽ tức là mình mình tạm định định hình một cái một cái format một cái trip nhà đầu tư nào thì sẽ nên cân nhắc sử dụng cái phương pháp này. Ừ. Thực ra mà nói là cá nhân mình thì định vị là phân tích on chain nó lại nằm uh, nằm đâu đó nằm giữa giữa hai cái tức là mọi người hiểu cái việc phân tích on chain ở đây tức là theo dấu dòng tiền uh, smart money và dòng tiền whale uh, ờ, mình đã thấy là smart money ví dụ smart money nhá thì mình định nghĩa là những nhà đầu tư đã có uh, lợi nhuận rất là lớn từ việc trading hoặc là việc investing ừ. và sau từ đấy thì mình sẽ đánh cho họ thực ra cái khái niệm này nó cũng khá là quen thuộc nếu mọi người uh, có tham gia thị trường chứng khoán truyền thống uh, ví dụ như là insider đi là những uh, cổ đông lớn này hoặc là về những um, gọi là ban điều hành họ mua bán chứng khoán của công ty như nào ở các quỹ lớn quỹ ngoại quỹ nội vân vân họ đang có những cái động thái làm sao thì uh, việc của mình là mình nghiên cứu xem là tại sao họ lại đặt theo kiểu đấy các quỹ thì họ có thể là một quỹ này thì họ thiên về phân tích cơ bản các quỹ kia thì họ lại theo về phân tích kỹ thuật mà cái quan trọng ấy là họ đã ở ờ, cái phương pháp của họ thì đã thành công được chứng minh về việc là họ đã có lợi nhuận lớn trong trong quá khứ thì, thì đấy là mình uh, họ đã đánh theo họ cái khái niệm này thì mình nghĩ là mình cũng từng tham gia thị trường chứng khoán cũng khá một thời gian khá là dài thì uh, uh, mọi người cũng khá là biết rõ rồi tuy nhiên ấy một cái, bất lợi của chứng khoán đó là thường là khi mà các cái sự việc nó đã xảy ra rồi và các một bên nào đấy bên thứ ba họ công bố thì mình mới biết thôi thì lúc đấy là nó sẽ có một độ trễ nhất định ừ. còn on chain thì được một cái rất là lợi đó là tất cả những cái hành vi của ví thì nó đều là cập nhật real time ở trên blockchain và mình hoàn toàn có thể là theo dõi ngay lập tức được ừ vậy thì vậy thì anh nghĩ ngoài cái lý do là uh, dữ liệu on chain nó nó minh bạch và nó instant nó ngay lập tức và mọi người có thể theo dõi nó thì anh nghĩ đâu là cái lý do khiến cho việc phân tích dữ liệu on-chain nó trở nên khá là hot thời gian gần đây tại vì lướt Twitter thì mọi người share rất là nhiều về những cái dạng post kiểu này tức là mọi người nói rất là nhiều về uh, hôm nay có một cái công ty hoặc là hôm nay có một cái ví này nó thực hiện một cái giao dịch nó rất là lớn như thế này rồi ngày mai nó sẽ có một cái điển hình như dạo gần đây thì mọi người check luôn cả ví của Alameda sau khi cái sự cố của FTX thì thì anh nghĩ đâu là những cái lý do khiến cho cái việc on-chain nó trở nên nở rộ thời gian gần đây ngoài cái lý do là nó cho mọi người thấy được cái sự minh bạch ừ. Ờ, cá nhân mình nghĩ là về cái giai đoạn 2020 2021 thì on-chain chủ yếu là để sử dụng cho những cái việc như, ờ, uh, chủ yếu là về trading và investing à, như mình nói đấy là theo dấu dòng tiền uh, smart money và theo dấu cá mập. Ừ. À, tuy nhiên cái giai đoạn 2022 thì chúng ta đã thấy những cái sự sụp đổ của những cái um, tổ chức rất là lớn có tầm ảnh hưởng như là ví dụ như là Luna này, um, Celsius hay là gần đây nhất là có FTX thì những cái vụ như này ờ, mọi người đều rất là quan tâm và muốn cập nhật ngay lập tức cái hành vi và những cái động thái đang diễn ra. Ờ, Luna đi thì là có mọi người sẽ đặt câu hỏi là ai đang người là tấn công này. Ừm. Ừ, ừ. Ờ, Luna Foundation God đang sử dụng đang bán Bitcoin để mà đỡ giá USD như nào. Thì ờ, như mình đã bảo là những cái này thì nó là news cập nhật ngay lập tức real time. Mọi người đều có thể theo dõi được, còn nếu mà có ai đó có kinh nghiệm, ờ, có kiến thức thì hoàn toàn có thể tự theo dõi được đúng không ạ? ờ, còn những cái việc như là đọc báo đọc tin là thì nó sẽ có vẫn nó sẽ có một cái độ trễ nhất định ví dụ như là bên này họ đang thông báo là như thế này như này như này ờ, FTX giả sử đi là ở ờ, những cái tin như là Sam Bankman-Fried đã bị bắt này Alameda thì đang uh, là như này như này mình cũng <laughs> đại mà cũng, cũng hiểu cái ý tưởng nó sẽ có một cái độ trễ nhất định ừ. còn những khi mà những cái hot nó đang xảy ra như này nó ảnh hưởng lớn đấy thì mọi người sẽ có cái nhu cầu là họ bắt bắt tin nhanh nhất và thường nó là cái chất liệu on chain à, một cái nữa thì thực ra là những cái cá nhân này thì uh, như mọi người biết gần đây thì Alameda là một cái tổ chức MM tự phải nói cũng là mạnh gần nhất trong thị trường thế nên là những cái động thái những cái tài sản của họ họ chuyển hay là họ uh, làm gì thì uh, sau cái vụ FTX thì mọi người cũng quan tâm hơn rất là nhiều ừ. Ừ nói riêng về cái vấn đề là là theo dõi cái hoạt động on chain đi thì uh, anh đang thấy là cái tất nhiên là mình bỏ qua những cái cái hoạt động uh, liên quan đến uh, uh, scam những cái hoạt động liên quan đến uh, gọi là lừa lừa dối khách hàng mình bỏ qua một bên đã thì ừ. những cái hoạt động nào uh, mà anh đang chú ý thời gian gần đây à, tức là hiểu nôm na là cái hệ sinh thái nào đang đang đang đang cho cái cảm giác là nó đang hoạt động rất là sôi nổi nó đang rất là thu hút và à, dựa trên những cái cái dữ liệu on chain mà the data nerd đang đang uh, gọi là đang thu thập ừ. trong cái khoảng thời gian gần đây từ đợt tháng ờ, từ mùa thu đi thu 2022 khoảng tháng uh, 9 tháng 10 cho đến nay ấy, thì cá nhân mình vẫn đang quan tâm nhất là về hệ sinh thái layer 2 ở trên Ethereum. Ừ. Uh, thực ra mà nói đi sau cái vụ um, sau tờ merge của Ethereum thì à, và cũng như là cái cơ sở hạ tầng của layer 2 họ đã gọi là hoàn thiện hơn ấy thì à, mình thấy là hệ sinh thái đang phát triển rất là nhanh à, và đã thu hút được developer khá tốt uh, ngoài ra về mặt on chain đi thì mình uh, cá nhân mình cũng theo dõi được rất là rất nhiều các cái chỉ số mà nó tăng trưởng rất là tốt ví dụ như là số địa chỉ ví mở mới này số địa chỉ ví active uh, ờ, cash fee vân vân tvl nói chung là gần như tất cả các, các cái metrics mà mình theo dõi thì nó gọi là đều tăng trưởng uh, so ngược lại đi ngược lại thì các cái hệ sinh thái layer một khác ví dụ như là um, Solana này ở uh, Near Avalanche nói chung là trong năm 2022 thì họ cũng đã uh, nhiệt thì cũng gọi là giảm khá là nhiều ừ. Ừ. hồi nãy thì anh có liệt kê ra một vài cái thông số on chain đúng không uh, nhưng mà nếu mà cái câu hỏi này thì nó cũng hơi cách cớ một xíu tức là nếu như mà được chọn ra ba cái chỉ số mà đầu tiên tức là top priority thì khi mà phân tích một cái hệ sinh thái hoặc là phân tích một cái dự án nào đó thì ờ, anh sẽ chọn ba cái thông số on chain này là cái gì và lý do cho những cái lựa chọn đó ừ đầu tiên ờ, khi mà mình phân tích on chain một cái layer một đấy thì cá nhân mình là luôn quan tâm nhất là về developers ừ. tức là cái câu hỏi là một hệ sinh thái họ có thu hút được uh, cộng đồng dev đủ mạnh để mà có thể liên tục build dự án và phát triển hệ sinh thái đó không Ờ, thế nên cái cái mà mình cái metric đầu tiên mình quan tâm đó là về số lượng smart contract được tạo ra ở trên hệ sinh thái. Cái này hoàn toàn có thể track được. Cái thứ hai uh, là về uh, người dùng thì mình sẽ sử dụng hai metric còn lại, một là về trading volume ở trên các sàn DEX của hệ sinh thái. Ừ. Và thứ hai là về hệ sinh NFT thì là hiển nhiên là trading volume trên các cái marketplace. Mình nghĩ ba cái này là cũng cover đủ để mà có thể cho mọi người cái nhìn nó gọi là tổng quan về hệ sinh thái đấy cái trading volume á, thì ừ. liệu nó có nó có gọi là một cái metric nó bị um, nó kiểu có cái tính thời điểm hay không tức là người ta có thể người ta tràn vào một cái hệ nào đó và người ta swap rồi volume nó có thể tăng rất nhanh nhưng không ai nói được về cái vấn đề là sau cái cơn sốt đó thì mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào thì anh có nghĩ là cái volume này nó chỉ là một cái gì đó nó tạm thời hay không và nó có phải là một hạn chế trong cái việc theo dõi cái chỉ số này không Ừ, thực ra mà nói thì magic nào nó cũng mang tính ờ, tạm thời và con ờ, theo hoàn cảnh. Thực ra cũng phải xác định một cái đó là crypto thì nó vẫn đang là trong một cái thời điểm khá là mới nên là việc ờ, đầu cơ, việc speculation thì không, không thể tránh khỏi rồi. Ờ, thế nên là ừ. việc ờ, các cái metric nó tăng và nó giảm theo ờ, theo sóng thì cũng là một điều khá là dễ hiểu thôi. Ừm. Thực ra mọi ví dụ điển hình nhất có lẽ là Solana trong năm ờ, 2021 2022 ấy, 21 mọi người thấy nó là một trong những cái layer một phát triển mạnh nhất kể cả về uh, hệ sinh thái về DeFi lẫn NFT. Ừ. Tuy nhiên năm nay thì với vụ uh, ờ, FTX um, ờ, ừ, FTX cũng như là một vài cái gọi là revelation ví dụ đi ví dụ như là có một uh, dev tạo ra một phát uh, mấy dự án xong rồi để thổi uh, TVL ấy ở đây đây nói chung là TVL thì nó tụt uh, và trading volume thì nó tụt cũng rất là nhiều tuy nhiên nếu mà mọi người lại tiếp tục nhìn về cái trading volume của NFT đi chẳng hạn thì mọi người thấy đây Solana lại là vẫn là một hệ sinh thái NFT khá là mạnh ừ. đang hiện tại vẫn đang đứng thứ hai hoặc là đứng thứ ba sau Ethereum và Polygon mình nghĩ có lẽ đấy thì ờ, cái quan trọng khi mà mọi người phân tích on chain thì mọi người sử dụng nhiều metric cùng lúc để mà có thể có được cái bức tranh nó gọi là tổng quan nhất ấy. Ừ. ví dụ đi mọi người ờ, trading volume mọi người tăng nhưng mà TVL họ lại ờ, nó lại đi ngang chẳng hạn thì nó cũng, nó cũng nhiều nó sẽ rất là khác với việc là cả hai cùng tăng đúng không? Ừ. Ok. Um, chắc là mình nói sâu một xíu về cái khâu mà kết nối những cái uh, kết nối các cái metric với nhau á tại vì dữ liệu thì uh, chúng ta có rất là nhiều các cái uh, trang cung cấp dữ liệu uh, on chain thì thời điểm hiện tại kể cả miễn phí kể cả trả phí nhưng uh, dữ liệu nó rất là nhiều và uh, nó rất là kiểu như là người dùng sẽ rất là bị loạn so với những cái những cái thông tin đó thì uh, cái khâu mà kết hợp những cái dữ liệu đó để generate để tạo ra được một cái insight về uh, đầu tư tức là cái khâu kết nối đó nó sẽ sẽ sẽ diễn ra như thế nào và à, chắc là anh có thể dùng một cái ví dụ nào đó để để mọi người uh, dễ hình dung hơn tại vì ok chúng ta nói là kết nối dữ liệu này với dữ liệu kia chẳng hạn nhưng mà cái khâu generate insight á, thì nó nó vẫn rất là mơ hồ với nhiều người thì uh, chắc là Dan Jones uh, nói một xíu về cái kỹ thuật này ha. Ừ ok. Um, biết thì data nó chỉ là một cái tầng gọi là tầng đáy sau đấy thì mình sẽ có data này uh, tầng trên là info xong rồi đến là vân vân và mình tầng trên cùng là wisdom rồi insight đúng không ạ? Ừ. Ờ, thì ở đây mình chúng ta cũng sẽ như thế thôi. Ờ, cái bước các bước phân tích thì mình thường ấy cá nhân mình nhá thì mình sẽ là phân tích dữ liệu thô trước mình sẽ tổng hợp hết tất cả những cái dữ liệu ví dụ như mình nói là metric đi về uh, gas fee này về vân vân trading volume liquidity vân vân mình cứ tổng hết rồi mình có một cái bức tranh sau đấy thì mình uh, cái mà mình làm tiếp theo đó là mình sẽ lên twitter và mình sẽ <laughs> lướt một chút uh, Ừ, để xem, ờm, bởi vì quan trọng nhất là cái data mà nó không có cái context, cái, ờ, Cái ngữ từ cảnh, cái bối ờ, cảnh. ờ, ờ, đúng rồi, cái bối cảnh ấy, thì thực ra là rất là khó để mà có thể hiểu được nó nói về cái gì. Ờ, ví dụ dễ hiểu nhất là về GMX. GMX thì chúng ta phân tích thì đó là một trong những con dự án, gọi là, perform về mặt giá đi là tốt nhất trong năm 2022, đúng không ạ? Cũng gần như là tốt tốt nhất. Ờ, và cái việc là những cái metrics ví dụ như là về, ờ volume uh, trading futures này open interest vân vân ở trên uh, à, GMX thì đều tăng trưởng rất là tốt thì chúng ta sẽ phải đến qua một cái câu hỏi đó là tại sao nó lại tăng trưởng như vậy thì điều gì khiến cho nó thành công so với các cái dự án uh, DAX khác phân tích trong cái năm năm vừa qua thì mọi người đều biết là giá spot thì đều tụt rất là nhiều cơ hội kiếm tiền thì nó rất là ít thế thì một trong những cách mà còn lại đó là long short đúng không ạ và long short thì hiển nhiên là ở lại trên gmx <laughs> là một cái mà cũng gọi là cạnh tranh với DYDX mọi người phân tích um, nhiều hơn một chút đi về việc là competitor analysis thì DYDX nó cũng là một vẫn là một cái sàn margin, sàn trading futures volume cao nhất. Tuy nhiên có một cái mà nó đang cũng đang phải gọi gặp phải nhiều cái vấn đề về mặt gọi là centralization nó có đưa ra những cái uh, chính sách nó gọi là không được uh, hài lòng lắm với cộng đồng. Ừ. Thì hiển nhiên mọi người cũng sẽ tìm đến một cái chỗ khác để mà chơi thì nó điều dễ hiểu thôi. Thực ra cá nhân mình nghĩ nếu mà mình mình làm nhiều trong thị trường này mình thấy là cách cách phương pháp phân tích thì nó cũng khá là giống truyền thống thôi không có gì uh, trừ khi mọi người động đến những cái gọi là tokenomics đi ừ. thì việc phân tích đối thủ việc phân tích uh, market size vân vân nó cũng khá là tương giống một trường truyền thống thôi <laughs> điểm mạnh điểm yếu của một uh, dự án này uh, lợi thế của nó là gì product market fit vân vân ừ thực ra hồi nãy anh anh có đề cập đến cái ờ, cái từ khóa là context thì uh, với riêng cái case của GMX thì có một cái đặc trưng rất là đà, gọi là sự khác biệt của thị trường crypto so với những cái thị trường tài chính truyền thống ấy, là cái cái error đó thì có thể là cái <laughs> cái GMX người ta tham gia swap hoặc là trading nhiều trên đó bởi vì GMX họ base ở trên một cái hệ đang có rất là nhiều tin đồn liên quan đến Europe là Arbitrum thì thì đó là một cái context thêm mà mà có thể lý giải cho cái việc là GMX nó nó tăng volume đột biến như vậy thực ra thì um, với cái việc mà kết hợp rất là nhiều các cái dữ liệu để tạo ra một cái insight về đầu tư thì anh em chắc sẽ phải gọi là kết hợp với rất là nhiều những cái info bên lề uh, thì nó mới có thể ra được một cái insight chứ không thể gọi là chúng ta bóc một cái con số thuần gì đó ra và chúng ta tin vào những gì mà cái con số thuần đó nó nói lên à, có một cái điều mà em thắc mắc trong cái việc là phân tích và insight á, thì làm sao để mình tránh được những cái bias tức là ví dụ như trong cái case vừa rồi đi thì làm sao mình tránh được những cái nó gọi là những cái thiên kiến ấy tức là ví dụ như mình mình cảm thấy là cái dự án này nó tốt nó hay quá nên là mình sẽ đi tìm những cái dữ liệu để mình back cho cái lập luận đó của mình thì uh, anh Jones có thể chia sẻ một xíu về cái cái này không tức là một vài cái kinh nghiệm nho nhỏ thôi làm sao để tránh được những cái bias đó ừ, ok ờ, thực ra cái này thì cũng phải xác định làm data thì <laughs> sẽ có sẽ có bias thì mình nghĩ cái dễ nhất đấy đó là mọi người uh, lên twitter mọi người gõ đúng cái hashtag của cái dự án đấy vào xem là có những data analyst nào họ đã làm họ đã nghiên cứu về dự án mà xem cái góc nhìn của họ Ờ, nó khác mình hay sao um, dữ liệu thì um, on trên data thì như mọi người biết là đều cũng không thể nào gọi là làm làm sai lệch được đúng không không nào sửa chữa không nào làm gì được tất cả những cái nó chính xác và nó sẽ chỉ luôn đấy đúng không ừ. ờ, tuy nhiên là tuy nhiên cũng phải xác định một cái là cách mà mình phân tích cách mà mình gọi là định nghĩa thế nào là cash <laughs> fee là ví dụ đi ví dụ nhá ờ, hoặc định nghĩa thế nào là một active uh, wallet ở trong một cái hệ sinh thái ví dụ active đi thì mình sẽ có rất là nhiều định nghĩa à, một cái ví mà nó họ uh, thực hiện hai swap cùng lúc này ở ờ, uh, hai swap trong hai ngày liên tiếp hai swap trong uh, hai tuần ví dụ có rất là nhiều thì hiển nhiên cái này nó sẽ dẫn đến cái bias của mình mình sẽ chọn những cái metric nào mà nó thiên về cho mình đúng không ạ ừ. thì nói chung cách cái này thì gần như cũng không thể tránh được kể cả trong data truyền thống thì cá nhân mình nghĩ rằng cách dễ nhất đó là mọi người tham gia các cộng đồng data khác nhau mọi người vào hỏi mọi người xem là nếu mà mày phân tích một cái dự án như này thì à, mọi người sẽ chọn những cái metric như nào xong rồi trao đổi thôi để có đây có có nhiều góc nhìn khác nhau xác định một cái là nếu chỉ mình làm thì mình sẽ bị bias ừ thế cá nhân mình thì thực ra là khi mà mình làm thì kể cả trước khi mình post lên cộng đồng hay là như nào đấy thì mình cũng uh, gọi là cố gắng lên twitter để mà xem cái góc nhìn khác nhau nữa ấy. Ừ. mà cố nghiên cứu cái cái vấn đề đấy kiểu nói chung là sâu sâu nhất có thể để tránh tránh nhất là bị cái bias khi mà làm dữ liệu ừ uh, nếu như mà được list ra một cái bảng xếp hạng về những cái giới hạn của việc uh, theo dõi dữ liệu on chain thì uh, những cái những cái giới hạn đó là gì tức là cái việc mà đọc một cái đọc một cái dữ liệu và phân tích nó thì nó có cái giới hạn nào trong cái cái cái việc ừ, phân tích đó hay không? Ừ. Ngoài cái việc là bias hồi nãy mà mình đã đề cập. <laughs> cá nhất mình nghĩ thì giới hạn nó chỉ là về những cái uh, các cái công ty centralized ví dụ như là sàn giao dịch đi hoặc là những cái um, như Next, Nexo hoặc là Celsius thì uh, bản thân mình biết được là cái tài sản on chain của họ ấy, nhưng mà ở ờ, uh, off chain thì mình lại không biết được. Ừ. Có lẽ là một cái debate khá là lớn không thị, uh, của thị trường trong thời gian vừa qua đó là một cái xu hướng uh, proof of reserve của các cái sàn sex. Uh, thì chúng ta biết chắc là tài sản của Binance là bao nhiêu này, uh, của Huobi là bao nhiêu. Tuy nhiên chúng ta không thể biết được là liability ấy, tức là cái lượng deposit của khách hàng vào là bao nhiêu liệu là hai con số này nó có cân nhau hay không thì hiện tại là các cái sàn sách họ mới chỉ đưa ra là cái mặt asset nếu mọi người học kế kế toán thì mọi người cũng biết là một bảng cân đối kế toán thì sẽ có hai bên đúng không? asset và ừ. liability hai bên này nó phải cân nhau thì nó mới gọi là chuẩn còn nếu mà liability lớn hơn asset thì hiển nhiên là họ vỡ nợ đúng không ạ ừ. <laughs> đó thế nên là cái câu chuyện là hiện tại là các cái sàn sách họ mới chỉ đưa ra cái mặt on chain là mặt asset còn liability là việc uh, nợ của khách hàng như nào thì cũng chưa biết được thực ra là FTX nó cũng họ cũng tương tự thế thôi FTX họ không đưa ra proof of reserve nhưng mà on-chain analyst thì cũng biết hết địa chỉ ví với cả là số lượng bao nhiêu rồi chỉ có điều là cũng không ai ngờ rằng là cái lỗ hổng nó lại lên nó lại cao như vậy lên tận khoảng là 10 tỷ đô thì cái này thì cũng còn như là cũng không ai biết on chain thì cũng đây là cái giới hạn đấy cũng là chị Ừ, thực ra thì ờ, cái cái việc này nó nó là một cái vấn đề chung của toàn thị trường à, không chỉ riêng gì với các cái CX mà thực ra trước đó chúng ta thấy những cái case như là 3C chẳng hạn 3 Arrows Capital tức là mình mình chỉ track được những cái on chain những cái giao dịch mà họ tương tác với các cái protocol những cái giao thức on chain thôi nhưng mà cái việc mà đằng sau uh, các cái giao dịch OTC tức là những cái giao dịch mà nó không lưu được dữ liệu trên on chain thì rất là khó để track những cái thông tin này và cái này nó cũng nó cũng là một cái giới hạn của thị trường crypto nói chung bởi vì uh, hầu hết những cái thanh khoản ở trên thị trường nó cũng không không đủ để mà người ta thực hiện toàn bộ trên trên on chain được đó thì uh, người ta sẽ cần những cái những cái OTC như vậy để để giao dịch phía sau uh, để giảm thiểu những cái tác động thì uh, nó là một cái quãng đường rất là dài thôi cho mình không thể nào là bảo là ngay hôm nay mọi thứ sẽ phải on chain hết đúng không tại vì tại vì nó rất là nhiều yếu tố về kỹ thuật của sản phẩm về thanh khoản về Ờ, về niềm tin của thị trường nữa ờ, một năm vừa rồi thì chúng ta bị hao mòn niềm tin rất là nhiều và cái việc mà dịch chuyển mọi thứ lên on chain nó sẽ cần thời gian và tất nhiên nó vẫn là một cái điều gì đó rất đáng chờ đợi ờ, để để chúng ta gọi là minh bạch hóa hết tất cả các cái hoạt động trong cái thị trường đầu tư thị trường tài chính uh, thì uh, Yeah, uh, chắc là mình nói một xíu về The Data Nerd đi Thì cái ý tưởng ban đầu của đội ngũ khi mà thành lập the data nerd và cái cái mục tiêu cái vision ban đầu của mọi người là gì và anh Jones có thể chia sẻ một xíu về thời gian đầu à, thực hiện và xây dựng the data nerd hay không? Um, cá nhân mình ấy thì là mình cũng đã tham có kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán cũng khá lâu sau đấy thì mình tham gia thị trường crypto vào năm khoảng 2021 mình cũng đã làm uh, nhiều cái vị trí như cụ thể là về researcher cho các uh, cho các bên ấy ừ. uh, thì một cái mình quan sát được trong cả uh, ở thị trường Việt Nam đi và global ấy, đó là mọi người khi mà mọi người đưa content ấy, phân tích ấy, thì mọi người chủ yếu là phân tích về mặt info là chính tức là mọi người phân tích white paper uh, xem là cái uh, mô hình dự án nó như nào uh, tokenomics làm sao vân vân thì cái này mình cá nhân mình nghĩ rằng là ở giai đoạn thị trường mới thì nó là sẽ cần thiết thôi ví dụ là mọi người cũng phải biết rằng AMM là gì này uh, DEX vân là gì NFT vân vân đúng không ạ uh, tuy nhiên khi mà đạt uh, ờ, cái thị trường nó đã chín hơn mà để mà có thể đạt được insight nó chất lượng hơn ấy thì mình nghĩ là luôn sẽ cần phải có một chút dữ liệu ví dụ đi chúng ta sẽ luôn trả lời những câu hỏi đó là ừ thì rồi dự án nó là dex mình hiểu AMM nó là gì rồi thế giờ câu hỏi tiếp theo mình sẽ đặt ra ấy, ờ, đó là dự án này có lãi hay không ừ. doanh thu nó là bao nhiêu có người dùng hay không ờ, thực ra là một cái mà mình nó cũng là dễ hiểu thôi khi mà thị trường nó mới nó có quá nhiều cái gọi là shiny ấy thì hiển nhiên là mình sẽ cần quan tâm là nó là gì trước chứ không quan tâm biết là có ai dùng hay không đúng không Uniswap ra đời thì khoảng 2019 2020 thì nó đi đầu rồi thì hiển nhiên nó là <laughs> cũng gọi là chưa có ai dùng thì nó ừ ví dụ đi đó tuy nhiên là sau đấy 2021 ờ, 2022 thì chúng ta đã thấy có rất nhiều DEX thì mọi người đều biết nó là gì rồi thì giờ câu hỏi tiếp theo đó là đấy là mày có người dùng hay không uh, doanh thu như nào hoạt động làm sao đó uh, thì uh, những cái câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng dữ liệu on chain thôi cá nhân mình thì ở uh, ờ, như mình bảo là on chain thì nó có nhiều mục đích thì cá nhân mình thực ra lại chuyên về trading hơn ừ. à, đấy thế nên là mình mới nghĩ ra cái việc là sử dụng on chain để mà có thể theo dấu smart money và whale để mà có thể giúp mọi người đầu tư là tốt hơn thì đấy là gọi là cái ờ, nhưng mà cũng thứ ra cũng phải xác định một cái đó là giai đoạn đầu khoảng tháng 8 mình lập thì mình cũng phải test trước một vài bài về cái hướng là phân tích cơ bản ừ. mình cũng nghĩ thực ra là cũng có nhiều hướng để mà phân on trên nhưng mà bảo ừ nên ờ, là mình cũng phải test trước một vài cái để mà xem là trong cái giai đoạn thị trường như này với cái nhu cầu của khách người đọc thì nó sẽ là thiên về cái nào cái nào mà có đem lại value lớn nhất cho người dùng ấy thì cũng phải test một vài bài thì sau đấy mình mới quyết định theo cái hướng đó hướng vâng, ờ, phân tích ví tức là có một mình có một cái công thức bí mật gì đó <laughs> mình tạm gọi là một cái công thức bí mật gì đó để giúp the data nerd khác biệt so với phần đông các cái uh, các cái bên cũng phân tích dữ liệu cũng phân tích data thì có cái công thức bí <laughs> mật nào để cho the data nerd khác biệt nhưng mà không không bị gọi là tức là mình hình dung là bị gọi là vướng phải nhiều cái ý kiến trái chiều ấy tại vì rõ ràng là chúng ta chúng ta minh bạch hóa những cái thông tin giao dịch của rất là nhiều các cái tổ chức lớn chúng ta nói rất là nhiều về các cái dự án thì có cái có cái e ngại hoặc là có cái tạm gọi cái từ là nhạy cảm đi thì có cái có cái gì đó nhạy cảm khi mà mình nói về những cái nội dung cũng như là những cái hoạt động của các cái đơn vị trong ngành hay không? Ờ, Ừ, ok. Ờ, chắc là để trả lời câu hỏi đầu tiên đi thì ờ, mình nghĩ là cái công thức bí mật lớn nhất của team mình đó là thực chúng là mình hiểu thị trường rất là sâu. Ờ, Ừm. tham gia thị trường và có kinh nghiệm, ờ, lâu năm về thị trường rồi, thế là chúng, chúng mình cũng, gọi là, hiểu hết được các tất cả các cái niche, ờ, niche về content, niche về research và mình cũng chúng mình cũng đã tiếp xúc rất là nhiều với cộng đồng mà người dùng ấy, thế là chúng mình hiểu được cái nhu cầu. chúng mình, ờ, từ đấy thì mình nghĩ rằng cái việc phát triển một cái niche là data nớt là nó cũng sẽ rồi sẽ đến thôi ừ. xuất phát nói chung cũng đều là từ việc uh, cũng là mong muốn cung cấp nhiều nhất value cho người dùng dạ. ừ. ừ. tức là mình mình tin rằng là cái cái cái mạng thị trường liên quan đến data này nó sẽ nở rộ trong tương lai và mình sẽ tham gia trước và đến khi là mọi thứ nó bắt đầu grow lên thì mình cũng đã có một cái thị phần rất là lớn ở trong cái cái mạng đó rồi từ trước rồi thì ờ, ý ý anh Jones là như vậy ừ đúng rồi đúng rồi yeah. Dạ. uh, ờ, Thế cá nhân mình quan sát ấy, thì năm 2021 2022 thì uh, thị trường cũng phần lớn là tập trung phát triển là thu. Ừ. Tức là các công cụ để giúp uh, người dùng phân tích. Tuy nhiên thì không không kể cả là có thu đi thì cũng không phải ai cũng có thể là, là phân tích được ấy. Ví dụ như mọi người nhìn cái bảng chứng khoán ấy, bảng bảng giá ấy, đấy, đó cũng là một cái dữ liệu. Nó cũng là một cái thu để giúp mọi người đầu tư. Tuy nhiên là đọc hiểu nó và đưa ra được insight thì không phải ai làm được. Ừ. Thì như ý mình nói theo dõi lâu dài và có được kinh nghiệm quan sát không thì uh, để có đưa ra được những insight như vậy uh, từ đó làm ra từ ra nước ừ. ok à, chắc là mình sẽ đến cái câu hỏi ờ, thứ hai hồi nãy tức là ừ. có cái <laughs> có cái nhạy cảm như hay không và mình sẽ xử lý những cái những cái ý kiến trái chiều đó như thế nào thực ra mà nói thì cũng ờ, về mặt là nhạy cảm ờ, gọi tên các quỹ hay là gọi tên KOL đi thì cũng phải xác định cái đó là mọi người tham gia thị trường này mọi người đã quyết định dùng ví mọi người đã quyết định dùng DAX hiểu rằng là cái độ minh bạch của nó sẽ như thế nào ừ. và ừ sẽ chấp nhận hy sinh cái <laughs> cái privacy đúng không ạ ừ thì nghĩ đấy là cái mà người đặt tâm thế khi mà <laughs> làm thế rồi thì việc mình report hay việc mình phân tích nó cũng không phải gọi là một cái gì đấy nó gọi là quá nhạy cảm mà cũng đã xác định cái đấy rồi mà thực ra nếu mà mọi người vẫn vẫn cảm thấy nhạy cảm thì mọi người chỉ nên uh, chọn sử dụng sex để mà có thể gọi là bảo vệ cái quyền riêng tư của mình nhiều nhất mình nói là nhiều nhất thôi nhưng mà trong những cái vụ uh, về các vấn đề về KYC hay là vị về leak dữ liệu thì vẫn <laughs> vẫn là một cái rủi ro của thị trường truyền thống rồi cái đấy thì không không tránh được ừ, được cái này mất cái kia thôi <laughs> ừ. cái <laughs> thì thường là nói thế ok uh, vậy thì anh nghĩ uh, cái câu hỏi này thì nó sẽ hơi mở rộng một xíu tức là anh nghĩ cái tương lai của mạng dữ liệu uh, trên blockchain nó sẽ như thế nào và à, nói nói riêng về cái câu chuyện là ờ, dịch chuyển từ từ off chain lên on chain đi thì anh nghĩ cái quá trình nó sẽ từ đây đến đó nó sẽ đi như thế nào và nếu được thì ờ, có thể anh đưa ra một dự đoán một xíu tức là từ đây đến đó thì nó sẽ mất khoảng bao nhiêu năm chẳng hạn tức là <laughs> từ cái khâu mà người ta uh, giao dịch nhiều thứ trên uh, off chain người ta uh, giao dịch trên cx người ta quen với những cái hoạt động đó và người ta dịch chuyển mọi thứ lên on chain hết thì uh, anh nghĩ cái quá trình nó sẽ diễn ra như thế nào và bao lâu ừ nói cho câu hỏi này <laughs> câu hỏi là gọi là siêu lớn rồi à, xem nào à, trong năm 2023 này thì cũng khá là nhiều bên lớn bên tổ chức họ đã nhận định rằng một cái trend rất là mạnh nó sẽ là về real world asset uh, RWA uh, được chuyển lên on chain uh, năm 2022 chúng ta đã thấy MakerDAO cũng đã bắt đầu gọi là nhúng chân vào cái thị trường này rồi với việc là hợp tác với ví dụ như là uh, đưa lên những cái tài sản về bond bond hay là trái phiếu hay là vân vân đưa lên vào vót của mình ấy, thì MakerDAO đang là hiện tại đang tiên phong cái này mọi người quan sát một vài bên ví dụ như là Centrifuge của Polkadot đi thì cũng có làm về real asset stablecoin ví dụ như là USDC, USDT thì hiển nhiên là một cái gọi là một cái product market fit gọi là thành công khá là lớn của thị trường khi mà cái số liệu tăng trưởng rất là mạnh rất là nhanh lên đến gần 150 à, tỷ đô đúng không ạ thì à, đấy là các cái use case của về real asset mà mình nghĩ rằng năm 2023 thì họ sẽ tiếp tục đưa lên đây thôi ừ để mà nói thật thì crypto muốn phát triển thêm thì chắc chắn là sẽ phải có tích hợp real asset bởi vì cái thị trường uh, nếu mà chỉ loanh quanh là về việc trading token trading crypto uh, ờ, NFT với nhau thì thực sự là cái use case nó, nó sẽ không nhiều nó sẽ bé thôi và sẽ liên liên tục cần những cái dòng tiền mới tuy nhiên là nếu mà chúng ta tiếp cận luôn cái dòng tiền cũ đã có trên thị trường uh, trái phiếu thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ thì hiển nhiên là cái cái việc tăng trưởng của cả ngành crypto nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ thì đấy là một cái mà mình nghĩ rằng là cái trend trong năm 2023 tiếp tục sẽ có nhiều trái phiếu nhiều chứng khoán được tokenize và được đưa lên blockchain hơn tuy nhiên để mà nói là việc một những cái người thường như mình đi uh, hoặc là như, như bố mẹ mình hay ông bà mà tạo ví xong rồi để trade <laughs> chứng khoán ở trên uh, trên sàn DAX thì mình nghĩ rằng cũng phải mất khoảng uh, ờ, 5 năm nữa là nhanh 5 năm nữa thực sự là nhanh bởi vì là cũng phải xác định một cái là crypto thì hiện tại ở cái giai đoạn này vẫn rất là khó sử dụng ờ, không biết ờ, bạn có biết cái vụ gần đây nhất là một uh, bitcoin codec uh, codec của bitcoin ấy, là bị mất bị bị uh, hack ví mất mất private key ờ, uh, sau đấy bị hack hack ví yeah. Dạ. đấy thì nói thật là đến một cái codec của bitcoin từ lâu đời như vậy mà vẫn <laughs> vẫn còn bị, bị hack bị mất tiền thì nói thật là mình những người như mình thì cũng cũng khá là khó Ừm. Ờ, và nó sẽ cần rất là lâu để mà có thể là đạt cái, gọi là là, cái level như vậy. À, level một còn ý mình là UI UX họ thuận tiện hơn cho người dùng này, ờ, security đảm bảo hơn hoặc là ừ mình nghĩ cũng phải mất khoảng 5 năm nữa là nhanh. Yeah, thực ra thì uh, chắc là mọi người cũng khá là tò mò về cái câu hỏi ở đầu podcast tức là về cái từ digestible thì ờ, sau những cái câu hỏi vừa rồi những cái những cái thảo luận vừa rồi thì bây giờ thì mình muốn hỏi anh Jones đó là cái từ digestible này nó nên được hiểu như thế nào và có thể gọi là có thể là nhờ anh Jones giải thích một xíu về cái từ digestible này mà nhiều người cũng thắc mắc. Ừ. Ờ, cái từ digestible này thì tiếng Việt có nghĩa là dễ tiêu hóa, dễ tiêu thụ À, bạn biết thì data data blockchain đúng không ạ? Ờ, đồng và lợi nó là nó rất minh bạch. Ờ, Ừ. ai cũng xem được. Nhưng mà tuy nhiên ấy, để mà có thể là phân tích và đưa ra insight thì rất là khó. Ờ, thế nên cái mà chúng mình mục tiêu của chúng mình đặt ra đó là để có thể làm sao mà phân tích và đưa ra những cái dữ liệu này một cách gọi là dễ hiểu đối với uh, mass user ờ, để có thể giúp họ uh, trading tốt hơn, investing tốt hơn hoặc là đưa ra các quyết định khác nó hiệu quả hơn cái từ digestible này nó có mang nghĩa là tăng cái tính ứng dụng cao hơn tức là đưa đến cho nhiều người hơn nhiều cái uh, user phổ thông hơn hay không ờ ờ đấy đấy là ý mình cũng vừa nói đấy nó giúp <laughs> mọi người dễ hiểu hơn thôi à, bởi vì thực ra mình quan sát mọi người thấy thì việc sử dụng um, ví dụ nhà Nam Sen đi hoặc là đọc Blog Explorer, Interscan thì nó cũng rất là khó khăn rất là phức tạp nhìn những cái dòng chữ để ở ờ, địa chỉ ví vân vân thì ờ, nó những người retail user bình thường họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn đấy. Ừ. Đấy, đấy là việc đọc thôi nhá đấy là chỉ từ việc đọc thôi chứ còn việc phân tích lên một tầng nữa thì nó lại còn <laughs> phức tạp rất là nhiều đấy như mình bảo lúc nãy ở ờ, uh, mình quan sát thì bởi vì blockchain data nó rất là nó là free và nó available tất cả mọi người ấy. cho nên là cái, cái xu hướng nó là thiên về việc làm thu nhiều hơn làm thu uh, ví dụ như là Nansen đi tôi tổng hợp hết lại đưa ra một cái dashboard uh, Dune đi uh, vân vân quick account tuy nhiên là uh, như mình đã bảo đấy cái dữ liệu thì nó rất là overwhelm quá nhiều mà mình chưa biết là phân tích nó như nào thì đấy là cái mission của chúng mình chúng mình muốn ừ. nói chung là vẫn một cái câu bình thường mà chúng ta hay nghe trong cái series podcast này là chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và và và chúng ta vẫn đang ở trong một cái uh, thời buổi gọi là rất là ban đầu rất là sơ khởi của blockchain cũng như là những cái hoạt động uh, giao dịch dữ liệu on chain và uh, hy vọng là những cái chia sẻ uh, trong tập tuần này từ anh Jones uh, sẽ mang lại nhiều cái những cái cảm hứng thú vị những cái điều nó thôi thúc anh em uh, để tiếp tục đồng hành cùng với thị trường và chúng ta sẽ đi tiếp những cái cột mốc tiếp theo với thị trường à, một cái chặng đường nó tuy là rất là dài nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là thú vị à, trong thời gian tới Uh, một lần nữa, cảm ơn anh Jones rất là nhiều uh, vì đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này và tập tuần này thì nó cũng dài rồi thì ờ, chắc là để anh Jones uh, gửi lời chào đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ừ. cảm ơn mọi người nhiều ạ. Ok, cảm ơn anh Jones rất là nhiều và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để được trò chuyện với anh Jones uh, về những cái um, điều thú vị uh, trong thị trường crypto và công nghệ blockchain và cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng À, hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của DeFi Discussion với nhiều topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.